rượu bia nhiều bây giờ chẳng có tương lai men say hại bao người nào là gây gỗ đánh nhau đánh cả người nhà có khi đánh đập vợ mình không buồn bao nhiêu nước mắt bia với rượu có gì để mà làm đấng say xưa vui quên chẳng nghĩ đời ngày đêm say cướn lá nhậu vào phóng xe phong chẳng thèm mang thế là anh đã đo đường anh em ơi nhậu nhẹt làm chi Cho nên uống nhiều uống vui thôi nè nhưng đừng để say chẳng hay đâu nhé anh em ơi nhậu nhẹt thời nay cho say cho nhẹ cho nên say nhiều bây giờ toàn men hoa làm cho tan nát lá gan bao người ôi uống rượu bia nhiều lắm người nát hết lương chi say sưa ngày qua ngày người ơi xin hãy sống cho đang một cuộc đời tránh xa chen rượu đi người uống nhiều đâu tốn cho mình có tương lai men say hại bao người nào là gây gỗ đánh nhau đánh cả người nhà có khi đánh đập vợ mình không buồn bao nhiêu nước mắt bia với rượu có gì để mà làm đấng say xưa vui quên chẳng nghĩ đời ngày đêm say khướt lắm khi có kẻ nhậu vào phóng xe phong chẳng thể mang thế là anh đã đo đường anh em ơi nhậu nhẹt làm chi chớ nên uống nhiều uống vui thôi nè nhưng đừng để say chẳng hay đâu nhé anh em ơi nhậu nhẹt thời nay chớ say chớ nhẹ chớ nên say nhiều bây giờ toàn men hoa làm cho tan nát lá gan bao người ôi uống rượu bia nhiều lắm người nát hết lương tri say sưa ngày qua ngày người ơi xin hãy sống cho đang một cuộc đời tránh xa chén rượu đi người uống nhiều đâu tốt cho mình người ơi xin hãy sống cho cuộc đời tránh xa chen chiều đi người uống nhiều đâu tốn cho mình dois ta xây làm khổ thân cho người vợ hiền đừng vì ham vui cờ bạc gai gú xương thân ta nhưng làm vợ buồn vì vợ yêu ta vợ là người quan tâm mỗi lần ta say vợ vẫn lo cho ta hết mình chẳng than chẳng thiêu miệt mài hôm sớm chân chọc thao thức để cho ta giấc ngủ ngon có say ói nôn vật vã khiến cho vợ hiền yêu dấu lo khi ta ngủ say vợ luôn kề bên chẳng có lẽ ta mãi như vậy sao hôm sau tình giấc ta biết đâu vợ yêu trắng đêm để ta ngon rất say đến đâu hiểu ra mình say mà không hề hay biết đã tan gia đình vì ta Người vợ chung thủy luôn một lòng sắc son Nhọc nhằn gian lao chỉ biết luôn âm thầm chiều đêm Chồng làm khổ đau mà đâu dám nói đang thương cho những chị em mình Hay tình đi thương làm người chồng yêu thương Cùng vợ chăm lo xây đắp thêm hạnh phúc gia đình Sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tha ngày qua khi ta còn say ói nôn vật vã kiếm trò vợ hiền yêu dấu lo khi ta ngủ say vợ luôn kề bên chẳng có lẽ ta mãi như vậy sao hôm sau tình giấc ta biết đâu vợ yêu trắng đêm để ta ngon giấc say đến đâu hiểu ra mình say mà không hề hay biết đã tan gia đình vì ta người vợ chung thủy luôn một lòng sắc son nhọc nhằn gian lao chỉ biết luôn âm thầm chịu đựng chồng làm khổ đau mà đâu dám nói đang thương cho những chị em mình hãy tình đi thương làm người chồng yêu thương cùng vợ chăm lo xây đắp thêm hạnh phúc gia đình sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tháng ngày qua sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tháng ngày qua bạn bè xa nhau chưa bao giờ gặp lại gặp lại nhau đây cho tôn mấy trăm ngàn xa cách lâu nay tôi mời anh đi nhậu chiều thì anh chê anh đòi đi uống bia nhậu ở quán bia anh kêu ngồi trong mặt nào là ba ba cu đình với tôm càng tôi tưởng anh bao tôi ngồi đây tôi nhậu nào ngờ nhậu xong anh bỏ lại mình tôi còn tôi là người nghèo tiền bạc đâu có bao nhiêu anh em sao đành dối lừa anh lên xe anh chạy anh bỏ lại mình tôi vậy thì hôm sau anh đừng kêu tôi nhậu bạn bè gì đâu anh chơi sâu qua trời ai cũng như anh phen này tôi chôn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi bạn bè xa nhau chưa bao giờ gặp lại gặp lại nhau đây cho tôn mấy trăm ngàn xa cách lâu nay tôi mời anh đi nhậu rượu thì anh chê anh đòi đi uống bia nhậu ở quán bia anh kêu ngồi trong mặt nào là ba ba cu đinh tới tôm càng tôi tưởng anh bao tôi ngồi đây tôi nhậu nào ngờ nhậu xong anh bỏ lại mình tôi anh ơi anh là người giàu còn tôi là người nghèo tiền bạc đâu có bao nhiêu anh em sao đành dối lừa anh lên xe anh chạy anh bỏ lại mình tôi vậy thì hôm sau anh đừng kêu tôi nhậu bạn bè gì đâu anh chơi sâu qua trời ai cũng như anh phen này tôi trốn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi nay tôi chôn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi cửa sổ hai nhà quấy phố chẳng hiểu vì sao không khen bao giờ đôi bạn ngày xưa nhậu chung một quán nay sợ vợ dày chẳng dám sang chơi dấu hộp thịt khô trong chiếc khăn tay ông ta ngập ngừng qua nhà hàng xóm bên đây có người giờ đây đang nhậu bên đây có người giờ đang lai dai nào ai đã lần dám nói khô mực thơm cho lòng bối rối ông chim khôi nương mực thật kỹ nhà hương thơm du bạn mình qua hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đáng là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sập ta cũng cóc sợ chi không cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khen bao giờ đôi bạn ngày xưa nhậu chung một quán nay sợ vợ dày chẳng dám sang chơi dấu hộp thịt khô trong chiếc khăn tay ông ta ngập ngừng qua nhà hàng xóm bên đây có người giờ đây đang nhậu bên đây có người giờ đang lai dai nào ai đã một lần dám nói khô mực thơm cho lòng bối rối ông chim khui nương mực thật kỹ nhà hương thơm du bạn mình qua hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đáng là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sập ta cũng cóc sợ chi hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đáng là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sóng ta cũng khóc sợ chi bao nhiêu lâu ta không được say bao nhiêu lâu ta không thể bay anh em ta hôm nay gặp may cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây năm anh em năm chai chữ bay còn bình rượu này mới đít đây anh em ta hết mình đêm nay để niềm vui đông đầy quất hết anh em ta cùng quất hết mặc kệ để thời gian trôi uống luôn cho đến khi thấy mưa ngừng rơi tới bên anh em ta cùng tới bên dân chơi sợ gì mưa rơi cứ thay nhau uống cho hết nhanh cần tàu thật khó có đấy ta ngồi bên nhau hãy máy rót nhiệt tình hãy uống hết mình anh em cùng nhau ta say xưa, uống tiếp uống tiếp nào cho anh em ta giặt dao uống đến chừng nào con tim còn cao đến lúc ta mà phê pha tiếng trong sập sinh rất muốn hòa mình ta bay cùng nhau như thoát sang chắc chắn chắc chắn rằng bao lâu ta không được gặp dứt khoát hôm nay không say đừng say bao nhiêu lâu ta không thể bay anh em ta hôm nay gặp may cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây năm anh em năm trai chứ bay còn bình rượu này mới đít đây anh em ta hết mình đêm nay để niềm vui đông đầy quất hết anh em ta cùng quất hết mặc kệ để thời gian trôi uống lương cho nên khi thấy mưa đường rơi tới bên anh em ta cùng tới bên dân chơi sợ gì mưa sương cứ thấy nhau uống cho hết nhanh cần mau thật có cố để ta ngồi bên nhau nào ta say sưa uống tiếp uống tiếp nào cho anh em ta giặt dao uống đến chừng nào con tim còn cao đến lúc ta mà phê pha tiếng trong sập sinh rất muốn hòa mình ta bay cùng nhau như thoát sang chắc chắn chắc chắn rằng bao lâu ta không được gặp dừng глазах mình cùng ăn chơi vì Tết mới vừa qua vẫn còn cơ mà tháng hai bài bạc lãi dài xong Tết còn dư dài thằng này chơi cho hết cho nên đừng có đi làm không tham tiền kiếm chi nhiều chớ giàu vì đời bao lâu dù làm như trâu rồi thì bạn có được thứ gì? tháng ba sang đi khắp nẻo thôn làng ăn gạo chơi hết ga ngày qua khi hết tháng ba xong anh đón tháng tư về ngày lễ ai nghỉ làm vậy đến ta gác lại đợi khi sang tháng năm giờ đây thôi cứ nằm tháng năm bạn bè vui chơi cây sới thôi thì ta đóng lại cho rồi thoáng trôi để rồi ta nghe những sáu bảy sang hè ai dạy qua tám chín nhưng thôi vừa mới xong hè sao nghe trời đã xe lạnh tháng mười mười một mười hai mười hai giờ đã sáng đông chung bên cho xong tháng mười mười một mười hai giờ đã sáng đông chung bên cho xong này mất mát chim tôi hãy nâng đi đến đó làm gì bạn nào không nói qua thua lòng đen mà chết với em vui chơi côi chứ tùy theo sức của mình để còn bình yên tới nhà đừng có hơn thua mình vui nơi đây hết rồi lại đi tăng hai chưa hết tiền ta làm luôn nốt tăng ba rồi sáng hôm sau muốn nổ tung luôn cái đầu giờ ví ôi tôi thế là xong hết tháng lương thôi hãy quên đi thương tiếc làm gì cuộc đời đã biết ăn chơi có gì phải kiếp đâu, thôi hãy quên đi thương tiếc làm gì cuộc đời đã biết ăn chơi có gì phải tiếc đâu 좋아 chiếm chi nhiều Đỡ sầu vì đời bao lâu Dù làm như trâu rồi thì như nhau Đến ngày nào ai cũng phải ra đi Bằng có đường thứ gì Tháng ba sang đi khắp nẻo thôn làng Ăn nhau chơi hết ngang Ngày qua khi hết tháng ba xong anh đón tháng tư về Ngày lấy ai vây đến ta các ngày đợi khi sang tháng năm giờ đây thôi cứ nằm tháng năm bạn bè vui chơi cây sới thôi thì ta đóng lại cho rồi thoáng trôi để rồi ta nghe nhưng sáu bảy sang hè ai dạy qua tám chín nhưng thôi vừa mới xong hè sao nghe trời đã xe lạnh tháng mười mười một mười hai giờ đã sáng đông trùng men cho xong tháng mười mười một mười hai giờ đã sáng đông trùng men cho xong chưa bao giờ gặp lại Gặp lại nhau đây cho tôn mấy trăm ngàn Xa cách lâu nay tôi mời anh đi nhậu Rượu thì anh chê, anh đòi đi uống bia Nhậu ở quán bia, anh kêu ngồi trong mặt Nào là ba ba, pudding với tôm càng Tôi tưởng anh bao, tôi ngồi đây tôi nhậu Nào ngờ nhau xong, anh bỏ lại mình còn tôi là người nghèo tiền bạc đâu có bao nhiêu anh em sao đánh dối lừa anh lên xe anh chạy anh bỏ lại mình tôi vậy thì hôm sau anh đừng kêu tôi nhậu bạn bè gì đâu anh chơi sâu qua trời ai cũng như anh phen này tôi chôn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi bao giờ gặp lại gặp lại nhau đây cho tôn mấy trăm ngàn xa cách lâu nay tôi mời anh đi nhậu rượu thì anh chê anh đòi đi uống bia nhậu ở quán bia anh kêu ngồi trong mặt nào là ba ba puding tới tuôn càng tôi tưởng anh bao tôi ngồi đây tôi nhậu nào ngờ nhau xong anh bỏ lại mình tôi anh ơi anh là người giàu còn tôi là người nghèo tiền bạc đâu có bao nhiêu anh em sao đành dối lừa anh lên xe anh chạy anh bỏ lại mình tôi vậy thì hôm sau anh đừng kêu tôi nhậu bạn bè gì đâu anh chơi sâu quá trời ai cũng như anh phen này tôi trốn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi ai cũng như anh phen này tôi trốn nợ bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi ngày nay ghé qua che tới xa nó cũng chẳng tha cho người vợ hiền đừng vì ham vui cờ bạc gai gú xương thân ta nhưng làm vợ buồn vì vợ yêu ta vợ là người quan tâm mỗi lần ta say vợ vẫn lo cho ta hết mình chẳng than chẳng thiêu miệt mài hôm sớm chân chọc thao thức để cho ta giấc ngủ ngon khi ta còn say nôn vật vã khiến cho vợ hiền yêu dấu lo khi ta ngủ say vợ luôn kề bên chẳng có lẽ ta mãi như vậy sao hôm sau tình giấc ta biết đâu vợ yêu trắng đêm để ta ngon giấc say đến đâu hiểu ra mình say mà không hề hay quy luôn một lòng sắc son nhọc nhằn gian lao chỉ biết luôn âm thầm chiều đêm chồng làm khổ đau mà đâu dám nói đang thương cho những chị em mình hãy tình đi thương làm người chồng yêu thương cùng vợ chăm lo xây đắp thêm hạnh phúc gia đình sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tháng ngày qua cho vợ hiền yêu dấu lo khi ta ngủ say vợ luôn kề bên chẳng có lẽ ta mãi như vậy sao hôm sau tình giấc ta biết đâu vợ yêu trắng đêm để ta ngon giấc say đến đâu hiểu ra mình say mà không hề hay biết đã tan gia đình vì ta Người vợ chung thủy luôn một lòng sắc son Nhọc nhằn gian lao chỉ biết luôn âm thầm chiều đêm chồng làm khổ đau mà đâu dám nói đang thương cho những chị em mình hay tình đi thương làm người chồng yêu thương cùng vợ chăm lo xây đắp thêm hạnh phúc gia đình sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tháng ngày qua sống trong tình yêu mặn mà năm tháng vợ chồng con cái em ấm vui tháng ngày qua cửa sổ hai nhà quấy phố chẳng hiểu vì sao không khen bao giờ đôi bạn ngày xưa nhậu chung một quán nay sợ vợ dày chẳng dám sang chơi dấu hộp thịt khô trong chiếc khăn tay ông ta ngập ngừng qua nhà hàng xóm bên đây có người giờ đây đang nhậu bên đây có người giờ đang lai dai nào ai đã một lần dám nói mực thơm cho lòng bối rối ông chim khui nương mực thật kỹ nhà hương thơm dù bạn mình qua hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đáng là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sập ta cũng cóc sợ chi không cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khen bao giờ đôi bạn ngày xưa nhậu chung một quán nay sợ vợ dày chẳng dám sang chơi dấu hộp thịt khô trong chiếc khăn tay ông ta ngập ngừng qua nhà hàng xóm bên đây có người giờ đây đang nhậu bên đây có người giờ đang lai dài nào ai đã một lần dám nói mực thơm cho lòng bối rối ông xin khui nương mực thật kỹ nhà hương thơm giúp bạn mình qua hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đắc là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sập ta cũng khóc sợ chi hai người vui say nên ngồi uống từng ly và lúc đầu thì có đáng là chi hai người vui say nên ngồi uống tì tì trời có sập ta cũng khóc sợ chi hôm nay gặp mây cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây năm anh em năm trai chứ bay còn bình rượu này mới đít đây anh em ta hết mình đêm nay để niềm vui đông đầy quất hết anh em ta cùng quất hết mặc kệ để thời gian trôi uống lương cho đến khi thấy mưa ngừng rơi tới bên anh em ta cùng tới bên dân chơi sợ thì mưa rơi cứ thấy nhau uống cho hết nhanh cần đau thật quá khó để ta ngồi bên nhau hãy rót nhiệt tình hãy uống hết mình anh em cùng nhau ta say sưa uống a fair bao nhiêu lâu ta không được say bao nhiêu lâu ta không thể bay anh em ta hôm nay gặp may cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây năm anh em năm trái chứ mấy còn bình rượu này mày đít đây anh em ta hết mình đêm nay để niềm vui đông đầy quất hết anh em ta cùng quất hết mặc kệ để thời gian trôi uống lương cho nên khi thấy mưa đường rơi tới bên anh em ta cùng tới bên dân chơi sợ gì mưa sơn, cứ thay nhau uống cho hết nhanh cần đau thật quá cố để ta ngồi bên nhau hay rót nhiệt tình hay. uống cùng nhau ta say sưa uống tiếp uống tiếp nào thế là phải mua đĩa mồi cùng với anh em nâng chén cùng vui với nhau quên hết âu lo quên hết u sầu nào cùng vô hết quên đi cho đời vơi vơi lên giàu hết mua thêm có gì phải lo lắng nào tiền kiếm quanh năm chơi có ngày mất mát chi tôi hãy nâng đi để đó làm gì bạn nào không nói qua thua lòng đen mà chết với chơi vui chứ tùy theo sức của mình để còn bình yên tới nhà đừng có hơn thua mình vui nơi đây hết rồi lại đi tăng hai chưa hết tiền ta làm luôn nốt tăng ba rồi sáng hôm sau muốn nổ tung luôn cái đầu giờ ví ôi tôi thế là xong hết tháng lương thôi hãy quên đi thương tiếc làm gì cuộc đời đã biết ăn chơi có gì phải kiếp đâu thôi hãy quên đi thương tiếc làm gì cuộc đời đã biết ăn chơi có gì phải tiếc đâu sai rồi mẹ đừng oan trách những lúc con gây lầm lỗi mẹ hãy thứ tha cho thằng con hư con đã khóc sám hối suốt bao ngày qua đời con nguyện ước mẹ cha sống mai trên đời này ngày ngày thấy cha vui với con không điều gì hơn và con hứa cuộc đời này còn nhiều gian nan xin ghi công cha nhớ mãi ơn của mẹ ngồi một mình nghĩ về gia đình ta sai thấm thoát vài năm trôi một mình bơ vơ dư người còn làm thuê chỉ mong trốn tránh kiếp nợ nần không vì con đã dài thơ nhiều lúc theo bạn bè đêm quán ba ngày thuốc lắc với lô đen bây giờ con đã nợ nần chẳng biết đi đâu qua ngày con đành phải làm thuê trả nợ thôi cho thằng con hương con đã khóc sám hối suốt bao ngày qua đời con nguyện ước mẹ cha sống mãi trên đời này ngày ngày thấy cha vui với con không điều gì hơn Bà con hứa cuộc đời này còn nhiều gian nan xin ghi công cha nhớ mãi ơn của mẹ ngồi một mình nghĩ về gia đình ta nhung nhớ như mẹ cha đàn em vẫn bé thơ ngây dài thấm thoát vài năm trôi một mình bơ vơ dư người con làm thuê chỉ mong trốn tránh kiếp nợ nần cùng vì con đã sai thơ nhiều lúc theo bạn bè đêm quán ba ngày thuốc lắc phơi lô đè bây giờ con đã nợ nần chẳng biết đi đâu qua ngày con đành phải làm thuê trả nợ thôi mẹ à con đã biết lỗi con đã sai rồi mẹ đừng oan trách những lúc con gây lầm lỗi mẹ hãy thứ tha cho thằng con hư con đã khóc xa hối suốt bao ngày qua đây con nguyện ước mẹ cha sống mai trên đời này ngày ngày thấy cha vui với con không điều gì hơn và con hứa cuộc đời này còn nhiều gian nan xin ghi công cha nhớ mãi ơn của mẹ lòng người từng đêm về lòng con thất lại mẹ ở quê giờ sống thế nào cuộc đời con ta phương mấy năm trời chưa bao giờ con thấy buồn thu gom tiền mua chút quà gửi về cho cha cuộc sống này lắm gian truân nơi xứ người còn những lọc lừa mẹ ơi mẹ giờ con thấy mệt thèm bấm cơm mái ấm gia đình thèm được nghe những câu hát du tình để con được chăm sóc mẹ ở bên mẹ những tháng ngày thật bình yên nhiều khi khóc vì nhớ cha thương đàn em ở nhà nhiều khi khóc như che lên ba, nhìn mẹ cha ngày càng già con buồn vì nhớ mọi người con buồn nhưng vẫn gương cười an ủi mình phải cố gắng lên thôi cuộc sống này lắm phong ba con không thể gục ngã mẹ à vì con đường là con đã chọn vì đam mê con phải theo mà để giờ đây con biết vất vả sống xa nhà với công việc rất bôn bề những đôi niềm ngày dài lê thê cố gắng lên rồi cuộc sống này lắm phong ba con không thể gục ngã mẹ à vì con đường là con đã chọn vì đam mê con phải theo mà để giờ đây con biết vất vả sống xa nhà với công việc rất bon bề những nỗi niềm ngày dài lê thê sống xa nhà với công việc dẫn con về những đôi niệm ngày dài lê thê duyên không may nên hôm nay lỡ bước Đôi lúc em cứ trách móc trời cao Là tại sao số mình không được may mắn vậy thôi Con gái ra đời chẳng có cơ hội một lần gọi cha Đôi mi đẻ ướt nơi ơi Mà lỗi đầu vai em nhiều đêm khóc thương khuôn mặt con Vì rất say Giờ mày cũng em ấm bên gia đình Giờ này vội tan yên thương nhớ anh chân nhưng không ai tha thứ Ai cũng ước muốn khao khát đường em Mà chẳng ai dám cùng em chỉ trách em pha Dông tô trong đời nàng gánh lên đôi vai gầy mỏng manh Anh ơi hạnh phúc là sao Cầm với tay qua xa chẳng ai theo em ai hiểu em Đau đớn sao Cần bờ vai hơi ấm khi đông về Làm nhòa lòng băng xa Mong cho người kia tiêm theo đúng như đám đông không thể quên quá khứ cho tình yêu trong vết thương đậm sâu đáy tim nhiều khi em muốn được từ bỏ hết đi nhưng quá khứ đau lòng vì em khi xưa tơ duyên không may nên hôm nay lỡ bước đôi lúc em cứ trách móc trời cao là tại sao số mình không được may mắn vậy thôi con gái ra đời chẳng có cơ hội một lần gọi cha đôi mi đẻ ướt người ơi mà lỗi đầu phải em nhiều đêm khóc thương khuôn mặt con khi giấc say để mày cũng em ấm bên gia đình giờ này vội tan biến anh đi bỏ đây vợ con thương nhớ anh đời bao khó khăn em làm sao đi đi em cô dâu bao ngày nhiều đàn ông luôn đi quanh em theo chân nhưng không ai tha thứ Ai cũng ước muốn khao khát đường em Mà chẳng ai dám cùng em khi trách em pha Dông tô trong đời Nàng gánh lên đôi vai gầy mỏng manh Anh ơi hạnh phúc là sao Cầm với tay qua xa Chẳng ai theo em, ai hiểu em Đau đớn sao Cần bờ vai hơi làm ngoài lòng băng xa, mong cho người kế đời em tìm theo đúng như đám đông không thể quên quá khứ cho tình yêu trong vết thương đậm sâu đáy tim anh ơi hạnh phúc là sao cầm với tay qua xa chẳng ai theo em ai hiểu em đau đớn sao cần bờ vai hơi ấm khi đông về làm nhoài lòng băng xa mong cho người kế đời em tìm theo đừng như đám đông không thể quên quá khứ cho tình yêu trong vết thương đậm sâu trái tim một vòng hồ gươm hoàn kiếm tìm vào nơi chốn công viên tôi làm liều hai tép tôi phê đâm vào tim tôi tái tê quên cuộc đời tôi chán tôi chê lại trời thương xót thân con mong kiếp sau con đừng ở tù lại trời thương xót thân con mong kiếp sau con đừng ở năm đậm đá thế cho nên mất nhà và cuộc đời tôi thành bê tha cuộc đời tôi sang ngã vì chơi cho ác ma khiến phê pha chẳng nhận ra mình sai và giờ đây tôi đã mất tất cả những gì mà cuộc đời đã dành cho tôi một người cha yêu quý một người mẹ đáng yêu khiến cho tôi phải hối hận thật nhiều vì tôi đã gia đình để người thân anh em bạn bè xa lánh và giờ tôi đã phải cố gắng nhận ra rằng dù tay trắng nhưng cũng phải gắng vượt qua bạn hiền ơi xin nhớ chớ dính bao tệ nạn vì tệ nạn trước sau cũng vào công an nhẹ thì hai ba lốp nặng hơn thì hết hơi thế cho nên chúng ta đừng chơi vì nhiều năm đắp đá thế cho nên mất nhà và cuộc đời tôi thành bê tha cuộc đời tôi sang ngã vì chơi cho ác ma khiến phê pha chẳng nhận ra mình sai và giờ đây tôi đã mất tất cả những gì mà cuộc đời đã dành cho tôi một người cha yêu quý một người mẹ đáng yêu khiến cho tôi phải hối hận thật nhiều vì tôi đã bao những lầm lỗi khiến gia đình, để người thân anh em bạn bè xa lánh và rồi tôi đã phải cố gắng nhận ra rằng dù tay trắng nhưng cũng phải gắng vượt qua bạn hiền ơi xin nhớ chớ dính vào tệ nạn vì tệ nạn trước sau cũng vào công an nhẹ thì hai ba lốp nặng hơn thì hết hơi thế cho nên chúng ta đừng chơi bạn hiền ơi xin nhớ Chớ dính vào tệ nạn Vì tệ nạn trước sau cũng vào công an Nhẹ thì hai ba lốp Nặng hơn thì hết hơi Thế cho nên chúng ta đừng chơi mình trong tôi lời buồn lại rơi làm sao mà nói để cho thành lời dòng đầy nỗi trôi hoàn cảnh rẽ lối vậy nên con phải biết nhà mãi thôi mùa đông lại tới tuyết rơi đầy trời lòng con dần đôi nhớ quê vời vời mong gió hay gửi đến chốn xa xôi nhờ gió thăm hỏi mẹ hiền của tôi hàng năm làm thuê bước chân không trở về tâm con nao nề đêm dài lê thế mẹ ơi con khoe tháng năm dài dề đời con viên sư thương mẹ nhiều lắm lại thêm mùa xuân vắng con quầy quần dù đau buồn lắm đành phải lặng cấm ước mong thời gian ngày tháng trôi nhanh để bước chân con sớm cuối tuần dù đau buồn lắm đành phải lặng câm ước mong thời gian ngày tháng trôi nhanh để bước chân con sớm quay trở về tháng năm làm thuê bước chân không trở về tâm con nao nề đêm dài lê thế mẹ ơi con khoe tháng năm dài dề đời con viên sư thương mẹ nhiều lắm lại thêm mùa xuân vắng con cuối tuần dù đau buồn lắm đành phải lặng câm ước mong thời gian ngày tháng trôi nhanh để bước chân con sớm quay trở về buổi tối ngay vào vũ trường thuốc lắc rượu bia chơi hết xăm khắp mình ăn mặc hở hàng rồi thêm lại đi quay clip anh ngồi chơi đá nhưng mà nóng quá cứ thấy lấp lánh muôn vì sao còn lại đây bao nhiêu viên anh nhận ra chơi hết luôn rồi anh lang thang qua đêm bắt con chuồn chuồn đêm dài trôi qua anh ngồi suy nghĩ nước mắt cứ ướt trên bờ mi ngày xưa đó anh đẹp trai phong độ bao cô gái theo mà giờ đây thân xác sao anh danh sao anh đi xa quá anh đã đi xa quá cứ chân anh cứ buông lời chỉ anh đời theo khói bay mù cả ngày tôi đi xoay kêu cho được cái chân bay cầm bao nhiêu mong chưa tiền thôi chắc có lẽ ai đó cứu đời anh cuộc đời anh luôn trương nước mắt rơi anh ghét ai em ơi anh ngáo em ơi anh giật ngáo một mảnh áo cũng chẳng có mang vào người cho ấm thân chắc anh sẽ phải quyết cai nghiện thôi Em có phải là nàng tiên dáng thế Em có tô son phấn Sao mặt em mịn màng Bờ môi em khiêu gợi Anh sexy sợ ai thế nên anh em phải biết người đời cứ nói đâu gấu là phải tóc xanh mình xăm trời cao ai có nhiều thấu nhưng đời sao quá độc ác thường bao gái hư hờ hang thế nhưng đâu có phải thế nhìn bằng con mắt nào biết thật ra cao hay là nai miệng đời quá lắm yêu phiền thời nay cuộc sống bao lắm tình yêu chẳng như ngày xưa ngày xưa yêu đương sáng trong còn hôm nay khi yêu nhau một hôm chia tay là hết đàn ông vốn dĩ ngày xưa ngày xưa yêu đương thật sang trong còn hôm nay khi yêu nhau một hôm chia tay là hết đàn ông buồn gì sai rồi con hối hận rồi mẹ đừng buồn hãy hiếu dùm con cùng tay vì ngày tháng ham chơi làm mẹ cha u sầu buồn bã nên bây giờ con đã hiểu rằng cha mẹ là tất cả của đời con rồi từng ngày trôi qua mau con đã hiểu tình mẹ dành cho con nhiều bao nhiêu Con xin thi nhớ mãi những lời Cha mẹ luôn khuyên nhủ dạy con Chỉ mong rằng đời con sẽ được trưởng thành hơn Con xin thi nhớ mãi những lời Cha mẹ luôn khuyên nhủ dạy con Chỉ mong rằng đời con sẽ được trưởng thành hơn đêm trời đã xác sơ thân tàn phiêu theo làn khói cùng bay và lắc để lên thiên đình gặp những soái tiên Dít ba hơi phê phê không lên nhạc thì hơi phi Tiếng đi dây vang vang như tiếng gọi của người thương Cuốn theo bao đam mê bao khát vọng của cuộc đời Tiền tài cũng tiêu tan Ngày đêm trời đã Tốn bao nhiêu tiền sát thân gầy ốm rạng biết đâu mai này cuộc sống phế nhân Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết Ngáo ngơ thân bơ vơ ôm giấc mộng ánh đèn xanh Hồn lắc lư điên cuồng theo từng tiếng gõ đi dây Lạc lối bao ngày qua Đời còn có bao niềm vui khác chứ đã kẻ làm chi Lặng và ngắm bao người chơi đã mấy ai không lầm than tiền cùng hết xe đẹp cũng bán bán luôn cả nhà đi còn gì nữa thân tàn đêm trắng tại vì mình đã mê tìm về quê hương thấy cha hao gầy ngóng còn ngày tháng mà còn chìm đắm với bao ánh đèn làn khói đê mê bao đêm trôi qua mẹ khóc thầm trong đêm vắng mắt hoen mi cay cay con biết mẹ khóc vì con lầm lỡ con sai rồi xin mẹ hiền hay thứ tha mà chưa che đời con đầy ôm vì mê ảo giác biết đâu mai này cuộc sống phế nhân tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết ngáo ngơ thân bơ vơ ôm giấc mộng ánh đèn xanh hồn lắc lư điên cuồng theo từng tiếng gõ đi dây lạc lối bao ngày qua đời còn có bao niềm vui khác chứ đã kẻ làm chi lặng và ngắm bao người chơi đã mấy ai không lầm than tiền cùng hết xe đẹp cũng bán bán luôn cả nhà đi còn gì nữa thân tàn đêm trắng tại vì mình đã mê tìm về quê hương thấy cha hao gầy ngóng còn ngày tháng mà còn chìm đắm với bao anh đèn làn khói đê mê biết bao đêm trôi qua mẹ khóc thầm trong đêm vắng mắt hoen mi cay cay con biết mẹ khóc vì con lầm lỡ con sai rồi xin mẹ hiền hay thứ tha mà chưa che đời con lầm lỡ con sai rồi xin mẹ hiền hay thứ tha mà chưa che đời con